Yeah, Phi, Phai, chúc mừng sinh nhật yeah. Hỏi nói ăn mừng cho một ngày quan trọng nhất yeah. Dạ. Ngày game cùng nhau nụ cười chưa bao giờ mất Anh em ta vẫn kề bên bấm nòng quà quá là chết. Và hôm nay cuối cùng cũng đến sinh nhật rồi Thắp nến quây quần anh em ta cùng vào ngồi Ngày game từ chiến rồi mình chạy bao đến tối Cùng leo răng thành huyền thoại anh thực vui quá đi thôi dạ. Hôm nay là sinh nhật Phi phi, Anh em có mặt không thiếu một ai Nâng ly lên cùng thổi nến Tắt điện thoại chúng mình cùng ngồi bên 4 năm rồi tôi và cậu bên suốt đêm thâu Để tớ biến luôn trận này thành game sâu Tình bạn chúng mình chẳng bao giờ hết game đâu Đây là Simi, chào một ngày mới Một chút ấm lòng tôi luôn phơi phới Một chút tha thiết chuyện một lời ca Này bạn ơi, bạn còn được lòng ta Tình tính tình ta, tình bạn ta sẽ không bao giờ tan Ngọn lửa hero chưa bao giờ tàn Và trái tim ta bùng cháy rộn ràng một chút đâu sao ta hãy cùng nhau bỏ qua Hãy trao cảm xúc vào lời hát Ta gửi niềm vui tới nơi xa Bỏ hết tôi xin nhạc free fire một hai tay cao năm sáu bảy tám đổi bên năm sáu bảy trùng gối một hai lắc mạnh hông một hai năm sáu bảy rap hãy đầu tiên vào số tấm huyền thoại cùng vi phạm và những lịch sử không ai dám điền lại sinh trong nghịch cảnh nhưng vẫn kiên cường bước tiến mang nhật ký để trồng gai nhưng lại không mời thăng ai để trở thành một không hai free fire sẽ là không phải bốn năm một hành trình và con đường vẫn còn dài năm sáu bảy và vân vân và may may tôi càng dài niềm vui nhỏ nhỏ sinh nhật Free Fire cũng cũng đã có Booyah top 1 in không có sấm lo Gửi lời chúc này đến cứ Free ở Sẽ ngày phát triển không bao giờ phai mờ Huyền thoại sinh tồn ai cũng phải nhớ Bước tiếp cùng nhau tương lai vẫn đang chờ Đây là Simi, chào một ngày mới Một chút ấm lòng trong lòng phơi phới Một chút tha thiết chuyện một lời ca Này bạn ơi bạn cũng nghe được lòng ta Tình tính tình ta, tình bạn ta sẽ không bao giờ tan Ngọn lửa hero chưa bao giờ tàn Và trái tim ta bùng cháy rộn ràng một chút đâu sao ta hãy cùng nhau bó vai hãy trao cảm xúc vào lời hát ta gửi niềm vui tới nơi xa bỏ hết những muôn phiền hơi người anh em của tôi hãy cùng nhau nói lên một câu chúc mừng sinh nhật free fire tám thôi